chọn những bông hoa chọn những nụ cười tôi hiểu cuộc đời vì sao tôi sống vì đất cây trồng cần có chào các bạn ngày hôm nay mời các bạn đến với vườn cây cảnh à, của Thanh Tân mà nhiều lần mình đã giới thiệu trong các clip và đây thì à, cái chậu cái vườn này thì nó rất là nhỏ rất là đơn sơ nhưng mà mình lại rất yêu nó bởi vì cứ mỗi sáng thức dậy khi mà cái uh, cái thông tin về đại dịch covid nó đang hoành hành ở nước ta là mình thấy buồn và thấy rất là uh, thương những người uh, dân thành phố Hồ Chí Minh và lòng mình tràn ngập những nỗi no nắng và những yêu phiền thương cho người dân và rất là uh, rất buồn về cái đại dịch thế kỷ này nhưng mà nhìn những cánh sen đỏ lung linh trước gió nhìn những cánh hoa dập dờn vượt bóng bay lượn và những cây thối những cây sinh vật cảnh mà được dùng phân silic tân phát bắc giang thì tràn ngập sức sống tràn ngập niềm vui tràn ngập những cái những cái hương vị thơm cũng như là nhìn rất là đẹp rất là hấp dẫn thì lòng mình lại vơi đi những nỗi ưu tư những nỗi buồn và mình lại lên những lại ờ, thêm những cái phần ờ, rất là lạc quan tin tưởng và yêu cuộc đời là yêu thiên nhiên và mong được cái sự thương yêu của mình lan tỏa ra toàn cộng đồng để mọi người dân mọi người ờ, ai ai cũng được hạnh phúc ai ai cũng được hưởng bình an và mong muốn chúng ta cùng cầu xin ơn trên để cho đại dịch thế kỷ nhanh qua và để cho Ờ, cái ờ, ờ, cái cái covid này nó suy càng ngày suy nghĩ suy yếu đi để người dân của chúng ta không ai phải chết oan uổng không còn những tình cảnh chết oan uổng như trước nữa và ngày hôm nay thì với các bạn chúng ta đến để chiêm ngưỡng thêm cái vườn hoa sinh vật cảnh của Thanh Tân nhá đây ví dụ như là những cái chậu chậu trước hết là mình nói về cái chậu sen này thì như các bạn đã biết rằng từ hai chậu sen mà thanh tân tách ra là bốn chậu như thế này tách ra là bốn chậu như thế này và bốn chậu đều đều đẹp như thế này các bạn này đều đẹp đều hoa tươi hoa tươi uh, bát tốt đấy và chậu nào cũng đầy sức sống chậu nào cũng đang cho chậu bông rất là đẹp đấy ví dụ như là chậu này thì cái lụ này rất là to cái lụ này nó to như là cái lụ ở hồ trồng dưới hồ các bạn ạ Đấy, cái lụ này có thể nói là to nhất từ trước đến nay Và lụ nó rất là tươi Lụ tươi, cành mập Và lụ này chỉ ngày mai là nở làm rất là đẹp này Ngày mai nở lại rất là tinh khôi Rất là thơm và rất đẹp nhé Thế còn và tiếp tục ừ, ở chậu này nó vẫn còn đang ra rất nhiều lụ nữa các bạn ạ Thế còn à, cái chậu này thì ở đây là nó có là bốn bát và một hoa thì những cái bát kia già thì mình đã thu rồi các bạn ạ mình thu được ăn rồi các bạn ngon lắm đây ví dụ như cái cái lụ nhỏ xíu này thôi nó có bốn hạt nhưng khẳng định với các bạn là bốn hạt này sẽ được ăn cả bốn luôn còn cái lụ này đây nó còn có hạt sinh hai đấy các bạn này <laughs> các bạn đã nhìn thấy sen có hạt sinh hai bao giờ chưa đấy hạt sinh hai luôn đấy và lá của nó rất đẹp nhá đấy đây lá non đẹp lá già cũng đẹp đây lá già còn đẹp hơn đây những lá non đây các bạn này đây lá non đây rất đẹp như thế này đấy thế và ở đây là chuyển sang chậu này chậu này cái lụ này cũng rất to các bạn ạ cũng cũng chỉ kém cái kia một chút thôi đấy cành mập này lụ to cánh dày và ngày mai chỉ ngày mai ngày mốt là sẽ lở và tới cái chậu út hít này chậu này là một cái chậu mà xấu nhất chậu xấu nhất nhưng hôm trước thì đã có một bông đã thu được một bông hoa để vào thắp hương các bạn ạ tại vì cái ờ, hoa này nó quá đẹp đi mà giờ đang covid cho nên thanh tân cũng tận dụng những cái hoa trong chậu như thế này để mình thắp hương đấy, cầu xin ơn trên cho mình được và mọi người được mạnh khỏe bình an đấy đây những cái lá non của nó đây các bạn này đẹp này lá non đẹp này những cái lá này gọi là lá trang trang đây các bạn này cái lá nằm trên mặt nước này gọi là lá trang trang đây đẹp như này các bạn này đấy đây cái lá bé này này này đây cũng rất đẹp này đấy thế và cái bông hoa này cái lụ này thì chỉ có độ ba bốn hôm nữa là nó sẽ nở và nó sẽ rất là đẹp những cái sen mà dùng phân xinic này thì à, nó nở ra nó đẹp lắm các bạn ạ nó trắng tinh khiết cánh dày hoa tươi to lâu à, hoa to và tươi lâu và ừ, nó khi mà nụ ra như này nhưng mà mặc dù bây giờ đang thời tiết là mùa thu chuẩn bị sang mùa đông nhưng mà sen vẫn còn đang biểu hiện à, đầy sức sống đầy sự sinh sôi cành lá vẫn vươn rất là mạnh đấy đặc biệt là những mầm sen vẫn ra đấy và hoa ở đây thì bất kỳ một cây gì ví dụ đây cũng là một cây mẫu đơn đây là một cây mẫu đơn nhỏ đấy các bạn ạ đây là một giống mẫu đơn cái này như là nó có tên là tỉ muội thì phải đấy hình như mình cũng đoán đoán thôi mình cũng không ừ, rõ lắm nhưng mà đây nó rực rỡ như thế này này các bạn ạ Ừ, bạn có thể quay đây mình có thể quay cho bạn thấy này đây hoa rực rỡ này đấy. đấy cái mẫu đơn này rất là nhỏ xinh mà đẹp ừ, cây rất là đẹp và nhìn nó đầy sức sống đấy. và nó còn rất là nhiều hứa hẹn à, tương lai rất là hứa hẹn nữa và cứ mỗi sáng thức dậy thì khi mà nhìn những đóa sen lở trắng tinh khôi như thế này thì mình ao ước mình ước mong cuộc đời mọi chúng sinh trên thế gian mọi người được đều bình an và hạnh phúc mời các bạn vào thăm sen của thanh tân sau 3 ngày để xem là sen nở rộ đẹp như thế nào mời các bạn nhé hôm nay miền bắc nước ta đang phải trải qua một cơn bão và ở các tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi thì mưa rất to mưa ngập đường lũ lụt cũng ờ, làm gây thiệt hại cho nhân dân rất nhiều và miền Bắc nước mình thì bây giờ ờ, chỉ có mưa nhiều thôi mưa ngày hôm qua và ngày hôm nay là mưa rất nhiều nên cũng ảnh hưởng một số cây các bạn ạ ảnh hưởng một số cây cối và đây sáng nay dậy thì mình thấy là cái hoa hoa sen bách diệp của mình tức là hoa trăm cánh thì <laughs> do thời tiết mưa nó nở như thế này các bạn này nhận ra nó nở từ từ nhưng mà vì là mưa to quá nên nó nở một nó là một lần là tung như thế này đẹp không các bạn này đấy đẹp chưa các bạn nhé những cánh hoa đung đưa trước gió và đang ngậm những hạt nước mưa nhìn rất là long lanh như những hạt xương của trời những hạt ngọc của trời và đây bông này nè ra nó nở từ từ thôi các bạn ạ nhưng mưa to quá nên là nó đã lở tung như thế này đấy cảm ơn các bạn hoa trăm cánh đây các bạn ạ và nhị của nó cũng rất đẹp bát của nó thì cũng đẹp lắm các bạn ạ đây các bạn có nhìn thấy không đấy và những cái bát này thì mưa như này nó sẽ được đẩy hạt hơn các bạn ạ nó sẽ được đẩy hạt hơn cái này một cái chậu này nó có 6 bát các bạn này cái chậu nhỏ này thôi đấy các bạn này cái chậu nhỏ thôi đấy chậu nhỏ các bạn nhé nhưng mà có tới 6 bát này đấy. nhưng mà một bát cái bát vàng kia là khả năng không đậu rồi bát đấy là không đậu còn lại là đậu hết các bạn ạ lá xanh mơn mởn các bạn nhé lá sen cuối vụ mà vẫn mơn mởn và cái bông này cái bông bé xíu đây cái lụ cái chậu út ít của mình đây mình gọi là chậu út <laughs> chậu út và chậu cả chậu út đây hoa đẹp như thế này các bạn này sen này thì là sen nhật còn xe kia là sen bách diệp các bạn đấy đẹp này các bạn này nó đang trúng chín nở nó đang trúng chín nở này đẹp không các bạn đấy và bên cạnh của nó lại có một cái lũ một cái lũ đang hứa hẹn chỉ vài hôm nó lở nó sen lên nở nhanh lắm các bạn sen này lở rất là nhanh những bông hoa đung đưa trước gió những hạt nước mưa như những hạt ngọc long lanh ánh lên những niềm vui và hạnh phúc Đẹp không các bạn? Cây cối nhà mình sau trận mưa là bừng tỉnh và cây gì cũng đẹp các bạn đây cây gì cũng đang là hoa rực rỡ đây các bạn này như này là hoa rực rỡ đẹp không các bạn và đây thì cây này là đang bắt đầu ra, ra nhiều ra hoa nhiều đấy các bạn này đấy đẹp vô cùng luôn các bạn và cây mẫu đơn <laughs> cây mẫu đơn cây hoa hồng cũng rất nhiều lộc các bạn này đấy mùa này các vườn à, đều cây hồng đều nụ hết nhưng mà hồng của thanh tân vẫn đẹp như thế này các bạn này nụ mầm này mầm nụ này mập nhiều nhiều mầm và mầm này thì lại hứa hẹn một nứa hoa tới rực rỡ bạn và đây là cái địa lan của mình đây <laughs> các bạn này cái địa lan thường là nó là bốn bốn hoa như thế này đây mình trồng trong chậu chứ nếu trồng ngoài thì nó nở rực rỡ đẹp lắm các bạn ạ và nó sẽ lở từ nay đến tận đầu xuân các bạn ạ vâng trong những ngày dịch bệnh covid này thì uh, mọi người cũng ờ, rất là nhàn rỗi cho nên là thanh tân cũng muốn chia sẻ với các bạn uh, những cái kinh nghiệm trồng hoa cũng như là chăm sóc hoa và khi mà hoa dùng phân xinic thì nó lở đẹp rực rỡ như thế nào thì mình cũng muốn khoe các bạn một chút để mong rằng các bạn hãy mạnh dạn ứng dụng cái phân xinic này nó rẻ thôi nó vừa tiết kiệm chi phí nó vừa tiết kiệm thời gian chăm sóc và nó cho cái vườn sinh vật cảnh nhà mình cây cối lúc nào cũng xanh tươi lúc nào cũng đẹp rực rỡ và uh, nếu như các bạn trồng những dòng hoa mà uh, thơm uh, những cái dòng hoa hồng hoa thơm thì nó sẽ làm cho gia đình mình thơm bát ngát và mỗi khi sáng ban mai thức dậy nhìn những đóa hoa tươi thắm thì uh, nó lở rộ trước uh, những uh, rung rinh trước gió thì lòng mình rất là vui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 chữ đăng ký để đón nhận những video của Thanh Tân hay hơn nữa, thiết thực hơn nữa và à, mọi những cái à, like, share của các bạn thì là một cái nguồn cổ vũ động, động viên mình để khích lệ mình làm nhiều video hay hơn và đến đây thì à, xin chào và hẹn gặp lại